Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nhé Hiện tại hôm nay thì Phước à, ghé lại đây để à, thăm định kỳ à, bé Nghi với à, bé Hân và bà Tư Bữa nay thì à, ẩm theo công chúa đi quay ơi Đây, công chúa bối Dạ Đi vào thôi

nè con chú Phước nè Nghi đồ dạo này lớn ha gọn lại rồi ha sao vậy trông mà vô kỳ vậy muốn cái gì muốn đi chơi hả vậy là vậy lần nào cũng ngủ sợ vậy đó ờ ngủ thức vậy là lần thấy em ngoan không nè em ngoan kìa mày không ngoan bằng em gì chân á ờ, em hóng kìa trời em em ngoan <laughs> con em thì con em con đâu rồi bà mượn nó ngoài lỗ quá mượn đã đây ngồi đó. xuống dưới nha con đây bà kéo xuống cho mấy gài khỏe không bà trời ơi mẹ chú ơi muốn ừ, bệnh hai bữa gài cũng chết luôn vậy mới lúc cháo ăn rồi đó dạ thật sự quá à. cũng mấy tháng rồi mới ghé lại bà tư nè với lại uh, gửi uh, ít uh, sữa uh, bánh kẹo cho hai uh, cho hai bé hai bé có hai bé hết chừng về không ở đây sao mà ngủ vậy lần vậy ngủ tôi ngủ tôi nằm đây mà nó ngủ tôi không hay ừ, rồi ủa thân đi đâu rồi bà tư ra lộ chơi rồi chạy cúp điện đi rồi à, ra cúp... kêu rồi mượn ừ, nó kêu rồi trong nhà không chịu nổi nghi dạo này quên chú hước rồi hả nghi có quên không có không không quên gì đó vậy thằng con này thì từ nào mà ngủ mới thức dậy vậy hả ừ, mà trước này thấy gọn lại này ha ừ, gọn rồi lớp một rồi mà ốm lại ha dài ra đúng rồi cao lên gọn nè bận dừa đồ nào đó cô chú mua bận đâu có vừa, giờ bận vừa nè đó ừ. cỡ giống như giờ ờ, giống như uh, bói nè ừ, bói ngồi như <laughs> kia làm ngồi nhìn nhìn thôi đó, đó. <laughs> đó giờ mới vừa nè bói 6 tháng rồi đó cô chú anh chị ừ 6 ừ. tháng rồi mau ha 6 tháng chị, chị không chơi rồi nhìn chị mà chị không chơi gì chứ lúc trước kêu ẩm vô ờ, ờ, lớn lớn ẩm vô cho cho nghi ờ, xem đây đây đây đây đây đây đây đây đây ba đỡ vậy hả cái gì hả hưng vậy vô cái gì hưng chú phước mới vô chưa chưa chú phước mới vô chú liêm thím phước kìa ừ. ờ đó đi chơi vậy trời nực quá trời nè đi đâu vợ con mới đâu về vậy mới lộ á ờ chơi bạn đang nghỉ hè phải không nghỉ hè đó ừ. mít thôi lần nào cũng lại quậy cái này chưa ừ ham cái đó quá vậy đừng đừng quậy cái đó Ghé đây ừ. để uh, như ờ. hồi tháng đó gửi hỗ trợ uh, ừ. tại vì ông Quang cũng mới gửi tiền cho con cho bà nè uh. à, cảm ơn trời ơi Đúng. ngủ vậy quạo lần nào chứ nè ông Quang gửi cho bà cái cũ thì vẫn còn giữ bà 5 triệu nha rồi cái này dạ. ông Quang gửi cho bà hai ờ, hai triệu ba mua với lại kêu mua mua ốp bánh cho bà bé nghi dạ, với là sữa ờ, có sữa với này nữa nè hết ba trăm mấy đó nhưng tính ba trăm có sữa dưới đó con sữa hết luôn bữa nay mua ờ. vậy hả mà con cái mặt của nó kìa nó ngủ nó mới thích nó quạo giờ bà em kìa giờ mà giờ bà bói bà nhìn giáo giác hết chưa? Dạ, mỗi cái sáu tháng đã ha có bố sữa mẹ không hả dạ. bố sữa ừ. mẹ là tốt nhất sao con hả cái này là gì ờ chích ngựa chích con ngựa cũng như mày vậy đó chích ngựa cái hả? nó có cái thẹo á hưng nhập tay lên này có không? hưng dịch tay có không con Có, đẹo lao có Có không vợ đây coi. có không? Đừng siêu đó Đó thẹo đó, giống em không Giống. thẹo đó. lại Con Nghi cũng có nè, con Nghi hết chích nữa nè. thấy Hai Nghi hai mũi rồi, Hưng là hai mũi, Nghi hai mũi hết rồi đó hay nói chuyện nhìn giáo giác chưa ừ cô nói chuyện nè ừ, xuống để, xuống cái mít con con phá hoài cái này thằng này thiệt ừ. nó gắn mắt quá ờ. nhỏ không gắn mắt mà lớn gắn mắt quá Bộ mấy tháng nào mấy giờ là nghỉ hè rồi đâu có cần phải đóng tiền uh, đóng tiền học gì nữa không bà? Mượn, mượn đóng rồi giờ trả. Giờ trả phải không? Ừ, nghỉ hè có tới tháng mấy á bà Tư? Không biết thì nó tháng mấy nữa bây giờ tính cho. Tới uh, năm tay tháng 9 nè. Năm tay tháng 9 hả? Vậy là đợt này bé nghi du lớp 1. Hưng lên lớp 2 hả? Lớp 3 À, Hưng lớp 3 rồi Rồi Nghi ngủ từ mấy giờ đến mấy giờ mà giờ mặt đơi cái cơ Mới vô ngủ nó mà vậy đó Tôi ngủ ở đây nè, nó vô nó à, ngủ Ngày thường là mấy giờ ngủ? Buổi trưa? Buổi trưa là thấy nó ngủ nào nó chui vô nó ngủ mà Tại vì nó ở trường mà nó quen rồi, nó không có ngủ là chịu nổi dạ. Nó ngủ vậy là quạo Còn à. con không ngủ trưa được đó rồi, nó không ngủ chưa được chú, à. chú thắng chú ờ, thắng giờ mấy gài đỡ khỏe vậy chú thắng chỉ bình bình vậy đó vậy ha ừ. <laughs> cười được nhưng mà giờ à, ừ. thấy thấy sạch sẽ đó ừ. tư lo chăm lo sạch sẽ ừ, chết ở dưới này còn có sữa nữa nha với lại xúc xích lắc nữa đó có mua ờ. xúc xích lắc nữa đó xúc xích lắc sô nữa nè thạch dừa luôn á đủ hết trơn á nè xúc xích lắc nữa nè dạ, con biết con biết ăn này không dạ, hả con biết ăn không con biết ăn không chưa vậy chân vừa mới cầm là bỏ miệng rồi con <laughs> bụi dơ á đừng cho nghi nha đừng cho nghi nha này bà chấm nước miếng chưa ừ ờ quạt cho em ha vậy chứ không ăn được tiền mà vậy chứ sao buồn quá vậy lái ừ. tỉnh là đi gì buồn quá vậy buồn hết buồn rồi nè thấy không kêu chú hước ẩm uh, bé, bé vô cho nghi dạ đi chơi nữa chứ không có ẩm vô nữa đâu không không ẩm vô cũng không vô thăm nữa luôn về nói chú quan là không có hỗ trợ nữa nghi dạo này lớn rồi để tự lo được rồi ờ. hết ngoan rồi hết ngoan rồi hết ngoan là hết thương nửa bánh không có cho không cho nghi ăn nữa nha đóng tiền mua áo đầm nè mua áo ờ, quần áo ờ ừ. đã rồi đóng tiền mua thịt dừa con quần áo cho nó dạ mới làm đơn là xong nè à học đóng tiền xin quần áo hả hay là đo rồi mua quần áo mua ngoài à, mua ngoài ở ngoài cửa trường đó à. quần áo sách vở tập đồ mua hết mua ngoài không nè nói, alo đi con nói chuyện đi ca ăn bài đi bói rồi đó kìa nghe mà cốc nói chuyện nó tiếng nó dồn quá trời cốc ừ. rồi nội ơi rồi nói vòng vòng chưa cảm ơn chú quan nữa ông nội ơi ghét rồi quên dạ nè có gì con cảm ơn ờ, tôi cảm ơn chú Quang à giúp đỡ cho hai đứa bé nó ờ, ăn học giờ thằng học lớp 3 đứa thì bắt đầu lên lớp 1 cái này là đợt ờ, mới nhất của gửi tháng uh, cái này tháng mấy người ta tháng 7 tháng 7 dạ mới nhất tháng 7 mới gửi con cách đây nói chung là mới nhận tiền hôm qua luôn bữa nay vô đưa bà luôn ừ, <laughs> nghiệp không có trời quá đó không biết làm <laughs> sao mà tôi trả ơn được hết trời ơn ừ, ơn nghĩa gì chủ yếu là nghi nó ngoan thôi nghi nghi lớn rồi nè không cảm ơn ông quan gì trơn mấy năm trời ông quan hỗ trợ cho ờ ờ thôi lúc mà lớn hơn bối tí xíu nè ừ. giờ lớn vậy luôn á đó hai tuổi ừ hơn hơn cảm ơn chú quan nữa nuôi bói đi nuôi bói đi ha <laughs> cảm ơn ờ nè đó cảm ơn quan nè nhìn vô máy kìa ừ. nói đi con cảm ơn ông quan cho tiền ờ. con ăn học nói đi nó cho tiền con đi ăn học cái này nó, nó mắc cỡ quá nó không được nó không có bằng ai chứ á Ơi rồi thôi vậy thôi con xin phép về nha ờ, về nha ca ừ. nghi không ngoan rồi không có ghé không có mua bánh nữa ờ, vậy phước ờ, cũng ờ, gửi lời thay mặt gia đình bà tư cảm ơn quan nha ờ. <laughs> rồi bye bye và hẹn gặp lại ạ à. bye bye dạ.